cái đó là những cái phân tích về website ha bây giờ mình đi tiếp ha thì um, website á thì uh, mọi người nên à, khi mà mọi người à, làm website mọi người nên cài đặt cho nó một cái chứng chỉ gọi là chứng chỉ SSL cái chứng chỉ SSL này rất là quan trọng thì uh, SSL thì được Google đánh giá rất là cao cho website thì uh, mọi người để để cái kính lúp nè nó có hiển thị cái uh, cái chữ là HTTPS đây là một chứng chỉ SSL thông dụng. Website là có chứng chỉ này thì à, khách hàng người ta sẽ tin tưởng hơn và ngay cả Google đánh giá website mình sẽ tốt hơn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp, mình sẽ tìm hiểu những website nào có chứng chỉ SSL và những website nào chưa có chứng chỉ SSL để mọi người cùng tham khảo qua ha. Bây giờ mình sẽ đi lại cái vấn đề này. Chứng chỉ SSL là mọi người để ý cái trang web của Duy ha. Vũ Đức Duy nè thì mọi người để cái chỗ cái ổ chìa khóa trước cái cái tên miền của mình nó có cái ổ chìa khóa nè cái ổ khóa này nè mọi người lít cái ổ khóa này nếu mà trang web này không có chứng chỉ HTML cái ổ khóa này nó sẽ báo màu đỏ và nó sẽ nó Google nó sẽ nói là website này không an toàn nó nói với khách hàng nó nói với người dùng là website này không an toàn bạn không nên để lại bất kỳ cái thông tin nào vô cái website này đó website nào mà có chứng chỉ này thì Google sẽ đánh giá nó cao hơn mọi người để ý là khi mà dân lít vô cậu khóa là Google nó báo đây là kết nối an toàn có nghĩa là website này có chứng chỉ giấy tiếp theo nó để chứng chỉ hợp lệ nè ha rồi ở đây cũng có chứng chỉ nè kết nối an toàn nè mọi người để website của Quyên này ha mọi người có để ý cái cái cái trước cái tên miền mình đó là cái chữ gì không ạ đó là chữ không bảo mật không bảo mật có nghĩa là mọi người thấy màu đỏ chói không nó là kết nối với trang web này không an toàn Nên là khi khách hàng ta truy cập á người ta vô người ta thấy cái này là người ta sợ liền người ta sợ là là cái website này là cái website website ờ, có vi, nhiễm virus gì đó có thể đánh cắp dữ liệu của người dùng trên điện thoại mobile ngày hôm nay là mọi người truy cập vào những website bị những cái vấn đề này á thường à, bên chứng chỉ theo nó sẽ không cấp cái chứng chỉ này cho những website nó nghi ngờ là không an toàn nha mọi người thì nó sẽ không cấp đâu thì khi mọi người truy cập vào những website như vậy á, rất là dễ bị đánh cắp thông tin người dùng đánh cắp những cái uh, dữ liệu mà giống như là password uh, ngân hàng chẳng hạn như vậy đi và những hành vi của mình á, nó sẽ thông qua những website như vậy Giang nói thông qua những website giống như vậy thôi nha chứ không phải là không theo website của Quyên nha <laughs> nên Quyên về Duyên xin các bạn nào mà làm website cho Quyên á để Quyên cấp cái này hoặc là nếu hôm nay mà Quyên ờ, học xong mà Quyên có thể xây dựng lại thì Quyên có thể tự cấp cái này ha Giang sẽ chỉ cho mọi người tự làm cái này luôn cái teo này có một đơn vị nó cung cấp nha mọi người rồi chị Nhật Phương nè cũng website đó nhưng mà chị lại có chứng chỉ SSL nè của Quyên là không có nha mọi người rồi của anh chúng là cũng có nha kết nối an toàn ha của Giang thì chắc chắn là có rồi đó tại vì Giang bỏ tiền nhiều mua nè <laughs> rồi chứng chỉ thì SL nó có nó có là tổng cộng là bốn loại chứng chỉ là chứng chỉ thông thường á là domain validation là DVSSL hay là chứng chỉ thông thường là chứng chỉ mình đang sử dụng á rồi à, chứng chỉ à, à, organization gì nè đó thì OVSL ha thì đây là những cái dành cho những cái doanh nghiệp gọi là bán hàng đó mọi người gọi là thương mại điện tử á thương mại điện tử mà dạng nhỏ thì dùng cái chứng chỉ chứng chỉ OV này cái chứng chỉ EV á thì dành cho những cái doanh à, doanh nghiệp lớn doanh nghiệp lớn một tí họ sẽ dùng chứng chỉ EV này rồi chứng chỉ ờ, view card SSL này thì dùng cho doanh nghiệp giống như là những cái doanh nghiệp giống như Tiki, Lazada rồi bên phía ngân hàng á cái chứng chỉ này rất là quan trọng ha ngân hàng họ dùng chứng chỉ này tại vì nó liên quan tới ờ, tài chính á có nghĩa là những cái cạc như khi mà mọi người thanh toán qua cạc là phải ờ, phải cài đặt cái chứng chỉ này thời gian sẽ ngưng một tí mọi người có hỏi gì không ạ à? alo mọi người có hỏi gì không mình hiểu về à, những cái cấu trúc hình thành nên website chưa ạ alo alo dạ rồi anh ơi hiểu không ạ à? mình hiểu không dạ em hiểu có ai không hiểu không ạ à? có ai chưa hiểu không alo mọi người ơi Dạ, dạ mình đi tiếp anh ơi rồi đi tiếp ha dạ, rồi rồi hôm nay là mình sẽ hiểu được một, một số cái ha rồi giờ mình đi tiếp thì uh, website thì nãy giang nói á thì uh, sẽ có là domain hosting rồi uh, template ha rồi chiếc chữ html nữa thì uh, Giang sẽ chia sẻ cho mọi người một số đơn vị à, cung cấp rất là, rất là uy tín ha. À. Giống như đơn vị ở bên nước ngoài thì có GoDaddy nè, rồi Hostinger, Bluehost. Uh, à. thì ba đơn vị này là cung chuyên cung cấp về hosting, tên miền với lại hosting và tên miền ha. Rồi có Envato Market nè. Thì họ cung cấp cho mình gọi là giao diện template ha. Nếu mà ai muốn những giao diện đẹp, giao diện chuyên nghiệp, giao diện đẹp á thì nên lên cái cái trang này mua giao diện ha đừng dùng giao diện tải trên mạng về nha mọi người vì nó sẽ chứa virus nó ảnh hưởng tới website của mình rồi những cái đơn vị à, trong nước gian nhập ghi lộn những đơn vị định trong nước á, thì có ten ten nè những đơn vị này Giang đang dùng là ten ten ha ten ten thì Giang đang mua hết mua tên miền của đơn vị này giống như những cái đơn, những cái tên miền uh, .vn này kia đó Giang hỏi qua ten ten Giang mua thì ngoài Tenten thì có đơn vị mắc bảo mắc bảo này cũng khá là lớn nha tại vì Giang dùng Tenten đầu tiên nên Giang để đầu tiên rồi đơn vị BA Việt Nam rồi INET Nhân Hòa vân vân mọi người tìm hiểu ha đây là những cái đơn vị lớn để mình mua uh, ờ, hosting là tên miền rồi uh, chứng chỉ SSL ha rồi thì chứng chỉ SSL thì chúc mọi Giang sẽ chia sẻ với mọi người một cái đơn vị mọi người sẽ à, sử dụng cái đơn vị này nên nên dùng cái đơn vị này Giang sẽ chia sẻ sau là đơn vị của nước ngoài nha mọi người rồi thì à, bây giờ mình sẽ đi qua cái vấn đề là làm sao để quản trị tốt website thì nó có hai cách cái cách thứ nhất là vẫn là thuê người vận hành nếu mình không có thời gian khi mình tạo website rồi mình có website mà mình cứ để không nó thì nó nó phí lắm thà mình đừng làm mình làm mà website mình không có hoạt động gì hết nó cũng giống như website chết thôi ha thì mình phải thuê cái cái đơn vị một cái đối tác nào đó một cái đối tác phải phải hãy gành ghẻ website họ họ quản trị website mình tốt họ phân tích cho mình thấy được những cái chỉ số ha thì có những cái tool cái tool mình kiểm tra được những cái chỉ số đó rồi những cái chi lực truy cập đó như thế nào hàng tháng ra sao thì những cái tool nó sẽ giúp cho mình xem được luôn còn thuê người vận hành mà mình phải phải biết cái tool đó mình thuê người ta đã mà người ta không làm gì hết thì nó bỏ tiền nó cũng phí ha, phải thuê những người làm thật sự cho mình cái phương pháp thứ hai là mình tự vận hành tự vận hành thì đương nhiên làm hay không là do mình rồi mình làm tốt thì mình được mình không làm tốt thì thôi cũng như website chết à mình đừng làm mình đã làm là làm phải làm cho tốt hoặc là thuê người vận hành vậy trong quá trình vận hành thì cần phải làm gì nè thứ nhất là phải tìm hiểu cách quản trị cách đăng bài rồi à, mỗi ngày nên đăng từ 1 đến 2 bài chia sẻ ha mọi người có thể đăng bài à, tốt nhất là mọi người à, à, hạn chế vấn đề là copy copy giống như mà copy những cái bài của chủ đầu tư thì nó hay giống như là những bài chủ đầu tư họ chia sẻ trên những cái trang báo thì mọi người cũng có thể copy về mọi người ghi cái nguồn ha vẫn được nha mọi người chứ không phải là không được nha rồi mọi người nên à, thuê những cái đơn vị mà viết bài viết content họ viết hay văn hay chữ tốt thì họ viết cho mình thì mình đăng lên thì khi thuê thì mọi người nên tuyển chọn cho kỹ và à, có những cái hợp đồng rõ ràng với những cái đơn vị thuê đó khi họ viết cho mình là họ không được share cái bài của mình cho cho những cái đơn vị khác rồi cái điều thứ ba là nghiên cứu từ khóa thường xuyên có nghĩa mình là mình sẽ nghiên cứu từ khóa thì trong trong những cái buổi hôm trước thì Giang có chia sẻ cho mọi người cái công cụ keyword tool.io à thì mọi người có thể nghiên cứu từ khóa từ cái cái công cụ đó thì để mình tìm ra những cái từ khóa mà khách hàng người ta tìm kiếm thường xuyên để mọi người à, có thể tìm hiểu những từ khóa để mình đi từ khóa ha rồi nâng cấp website khi xu hướng thay đổi thì à, lúc nãy Giang cũng có nói á, là mọi người đừng có tải template trên mạng về thứ nhất là virus thứ hai là nó sẽ không được nâng cấp khi mà cái xu hướng thay đổi mọi người nên mua ở những cái dịch vụ uy tín thì họ sẽ nâng cấp khi họ nâng cấp là website mình cũng được nâng cấp theo ha cái bản nâng cấp sẽ được nâng cấp theo thì những cái bản mua đó thì chỉ dùng được ngày xưa mua là dùng được nhiều trên nhiều website nhưng mà nó không được nâng cấp thì ngày xưa Giang cũng có mua thì Giang dùng được nhiều website lắm nhưng mà không được cái nâng cấp liên tục nhưng mà sau này Giang phải bỏ tiền Giang mua thêm đó luôn nhưng mà Giang lại được nâng cấp khi mà cái giao diện nâng cấp thì Giang cũng được nâng cấp theo nâng cấp nó sẽ khóa nó sẽ đảm bảo được cái an toàn những website của mình không bị gọi là những cái hacker nó tấn công ha rồi thì mình chỉ mua một lần mình sử dụng website của mình mãi mãi nha mọi người liên kết chặt chẽ đến mạng xã hội lớn giống như mạng xã hội lớn là mọi người bạn nghĩ gắn những cái liên kết mình liên kết về mạng xã hội và mạng xã hội liên kết với website của mình ha rồi tối ưu SEO để hiển thị công cụ tìm kiếm hàng đầu thì à, sẽ ưu tiên trên à, Google thì website mình sẽ được ưu tiên trên Google Search Google tìm kiếm á, khi mình website mình được tối ưu về SEO thì mình dùng những cái công cụ nghiên cứu từ khóa để mình làm làm SEO nha mọi người đó thì ba việc quan trọng là đăng bài nè nghiên cứu từ khóa và tối ưu SEO gian bôi đỏ mọi người để ý ha website là một kênh bán hàng tốt nhất nha mọi người mạng xã hội những mạng xã hội nhưng mà website vẫn là kênh bán hàng tốt nhất Giang khẳng định cái điều đó chứng tỏ là những cái những cái trang thương mại điện tử là họ phải cái tạo ra một website để họ bán hàng nha họ không thể là bán hàng trên ờ, những mạng xã hội khác nha họ vẫn phải có website để họ bán hàng thì mình cũng phải làm như vậy mình đừng có xem thường cái website mình nghĩ nó sẽ chưa kết quả nhưng mà mình xem xem nhẹ nó thì mình không có kết quả từ nó còn mình đặt à, nó lên cái vị trí gọi là ưu tiên hàng đầu để mình xây dựng Giang sẽ nói ra à, tại sao Giang nói đây là một kênh tốt nhất thì website là sản phẩm do mình sở hữu nè mình sẽ không bị phụ thuộc vào những cái nền tảng khác mình đôi khi mình làm trong những cái nền tảng khác mà mình không đọc những chính sách của họ đó cũng giống như Facebook chẳng hạn như vậy hoặc là YouTube hoặc là Zalo mình sẽ rất là dễ sai phạm sai lầm nếu mình không đọc chính sách của họ thì khi mình sai phạm đó thì họ sẽ có khả năng là họ xóa luôn cái tài khoản của mình là những cái gì mình xây dựng giống như 10 năm 5 năm 10 năm nữa tới một lúc mà họ xóa là mình mất hết mất trắng hoàn toàn ha còn website là mình bỏ chi phí ra mình mua thì mình là chủ sở hữu của nó không có ai xóa của mình được hết trơn á trừ khi mình không duy trì nữa thôi còn mình duy trì mình bỏ tài chính ra mình mua là người ta sẽ duy trì cho mình rồi luật chơi là do mình tạo ra nè không bị xóa tài khoản nè thì ờ, đối với website là mình sẽ cung cấp thông tin đầy đủ nên khách hàng dễ dàng ra quyết định trên website hơn là những mạng xã hội nha mọi người rồi tiếp tục ha thì à, chạy dự án website thì nào thì nên làm website cho dự án đó cái câu này là à, một số bạn cũng có hỏi mình thì à, cái này cũng đúng cũng đúng nha mọi người thì à, giống như mọi người chạy một cái dự án mọi người làm một website ha cũng được nếu mọi người à, chạy tốt ra kết quả tốt thì mọi người nên duy trì nó duy trì nó tại vì mình bỏ chi phí ra website á khi mà mọi người học cái buổi này rồi á mọi người có thể bỏ chi phí ra chỉ tốn chi phí là làm à, nó có sẽ có mấy loại chi phí nè cái loại thứ nhất là à, tên miền hosting thì mọi người nên mua một hosting rồi sau đó mình dùng chung luôn cũng được tên miền với lại à, giao diện thì mình mình mua mình mình chạy lên bay thì mình giao diện thì cũng không có tốn tiền giao diện nhiều đâu giao diện thì mình dùng cái giao diện kia để mình chạy luôn cũng được diện mình mua rồi á mình chạy luôn cũng được mình không cần phải nâng cấp cái này ha thì mình chỉ tốn tiền tên miền thôi hosting thì mình mua hosting lớn lớn một tí mình chạy luôn cũng được khi mình chạy xong á cái tên miền đó thì mình chạy một năm chạy xong mình bỏ tên miền đó nếu mình tự làm còn mình thuê người ta một số bạn mà chạy dự án theo kiểu mà thuê người khác á là bạn chạy xong xong cái dự án đó bạn phải bỏ website đó thì tốn chi phí khoảng 5 triệu Giang nói là trung bình nha mọi người cái mức trung bình là 5 triệu nha cho một cái landing page nha nếu mà thuê người khác làm còn mình tự mình làm landing page trên những cái nền tảng landing page á thì cũng tốn đâu đó cũng khoảng từng 3 triệu đến 4 triệu gì đó ha là cho một năm nữa nha thì cái landing page này nó sẽ tập trung sản phẩm nó sẽ không hướng cái đối tượng khách hàng qua bất kỳ một cái dự án nào được khác mọi người để ý cái landing page này ha Gia sẽ đi vào một cái vài landing page cho mọi người để ý ha selector 2 đây ha đây à, selector project này biết phải lên đi bay không nè đây giống như một cái bạn này bạn mua cái tên miền selector 2.vn này mọi người bạn làm ha đó đây là một cái giống như một cái dạng landing page ha là chỉ chỉ cái dự án selector 2 này xong thì khi xong đó thì đa phần bạn sẽ bỏ bạn sẽ không dùng đến nữa đó lên bay chỉ dùng được cho cái dự án đó thôi bạn này mai casa gì đấy bạn này uh, mua tên miền selecta project mà bạn đặt là mai casa bạn làm lên bay gì là bạn làm rất là dở ha mình đã đặt selector là mình đặt đúng selector thôi cái tên miền của mình là như vậy mà đây là đây là cái dự án của selector mình đặt selector thôi đặt à, mycasa vô chi vậy rồi giang quay qua cái landing page này ha đó đây là cũng một dạng landing page nha mọi người đó chỉ chạy đúng cái dự án này sau là, là nếu bạn duy trì sau này thì bạn mỗi tháng bạn cũng phải tốn cái tiền duy trì cho hàng năm hàng năm cho tới lúc mà nhận nhà bạn giao nhà để mà làm cho thuê chuyển nhượng gì đó thì bạn vẫn làm được ha rồi đó là landing page uhm. rồi thì um, cái trang này cũng do, gần giống như cái landing page nha mọi người mọi người để cái trang của Giang nè giống như cái trang của Duy cũng vậy nè có nghĩa là gần giống một landing page có nghĩa là mình tập trung vô dự án có nghĩa là mình chạy tập trung vô đúng dự án thôi nhưng mà nó sẽ gắn liền với cái tên miền chính của mình nó gọi là một bay, landing page là một bay, đó thì đây là một bay, nhưng mà nó nó bị một cái là nó nó sẽ trỏ qua những cái chỗ khác trỏ qua những cái như tên miền nè nó chỏ về trang chủ này kia gì á chỏ nè còn gian làm gian sẽ hạn chế nó chỏ hơn chỉ click vô đúng logo là nó chỏ về trang chủ thôi còn những cái tab trên thanh menu mọi người thấy nè nó giống như một landing page thôi không khác gì hết trơn á giống hệt luôn thậm chí gian có thể ẩn cái logo này được luôn nè mọi người gian ẩn cái logo này luôn là không khi mà khách hàng truy cập vô cái link này rồi á, là sẽ không dẫn về đâu được hết trơn á trừ khi khách hàng thao tác trên cái cái uh, trình duyệt này thôi khách hàng mới di chuyển được còn ở trên cái giao diện khách hàng sẽ không di chuyển được gian làm theo kiểu khách hàng không di chuyển được dẫn để khách hàng tập trung cái bay này thôi cũng được luôn thì đó rồi mình à, tìm hiểu thêm về cái phần landing page thì à, ưu điểm của landing page là tập trung vào mục tiêu sản phẩm nha mọi người nó sẽ giúp cho khách hàng tập trung vào đúng cái sản phẩm đó thôi sẽ không ờ, được lan man hai là khách hàng không quan tâm nữa là khách hàng thoát luôn là không có nhớ lên cái landing page bạn luôn ha là ưu điểm của landing page là như vậy một là khách hàng sẽ mua đi đúng landing page có nghĩa để là thông tin nói mua thì cũng mình bất động sản mà mua thì cũng giống như những cái ngành hàng tiêu dùng thì có nghĩa là người ta mua sẽ dễ dàng hơn còn ngành bất động sản có nghĩa là người ta sẽ liên hệ với mình nói chung là liên hệ với mình tập trung vào cái đối tượng đó là ưu điểm của landing page